Ờ, thưa các bạn, thì hôm nay tôi sẽ xin giới thiệu à, những cái bước ờ, khởi đầu của việc mà chúng ta làm à, thực hiện trên MATLAB chúng ta biến đổi tín hiệu vi sinh. Đầu tiên là chúng ta cần phải có một cái file như thế này đã. Đấy, cái file này tôi đặt, à, tôi để ở trên, à, tôi có để link ở phía dưới đấy, để cho các bạn tải xuống và sau đó các bạn giải nén ra, được chưa? các bạn dài nén ra nhớ nhá tôi có để cái file đó ở phía dưới và các bạn phải dài nén ra hiểu không tôi dài nén ra và sau khi bạn dài nén bạn dùng cái file này thế nào đó là bạn dùng cái file này để bạn ép vào đây ép vào cái chương trình đây cái file mà tôi đã giải nén này hiểu không sau khi bạn làm rồi bạn vào giao diện mát bạn gõ cho tôi bát tung để để làm gì để chúng ta ép cái file này vào đúng không bạn chọn ad folder và bạn vừa nãy là tôi lưu ngoài desktop đúng không thì bây giờ chúng ta tìm cái file đó tìm cái file ngoài desktop đó đúng không đây erilab đây 1400b đúng không chúng ta tích vào ok giờ bạn sẽ lại lưu lại rồi bạn clone tắt nó đi sau đó bạn khởi động nó bằng cách bạn gõ y li nad và nó đang đọc file đấy bắt đầu nó hiện lên một cái bảng màu xanh xanh này được chưa còn riêng tôi nhắc lại là riêng à, riêng mà đối với trình trình duyệt mát chẳng hạn mát ấy, trình duyệt điện thoại chẳng hạn thì bạn phải gõ mát lát nad đúng không sau đó bạn nhấn enter và để à, có thêm tính ổn định thì ta chạy matlab à, node node desktop đúng không node desktop để chạy nó mà mà không cần có phải có cái file java desktop đúng không không cần phải có cái file java desktop đó là những cái bước khởi đầu hay nói cách khác là cái bước start đúng không cái bước chúng ta khởi đầu với MATLAB cái bước thứ hai chính là cái bước mà bạn mở cái file thư mục cái bước thứ hai tôi muốn nói đến là script đây là tài liệu tôi làm cho bên ngoại ngữ bên nước ngoài cho nên tôi phải dùng chữ này đúng không music rồi đấy các bạn là khám phá cái chúng ta chúng ta thay đổi cái cái cái folder thì bạn mở một cửa sổ bằng đao huyết ra và bạn có được một cái thư mục bạn nhập vào nó đây tôi làm nhá bạn có được cái bảng xanh xanh rồi đúng không đúng không và bạn có một cái thư mục để nhập vào đó đúng không à, bạn muốn nhấn ok để tìm thấy thư mục mà bạn muốn chọn vào ngoài ra bạn có thể sử dụng lệnh cd nữa bạn có thể gõ là cd sửa data sượt com rồi bạn ép cái file đó vào chẳng hạn cái file của bạn là ir irap chẳng hạn bạn muốn thay đổi tên file đúng không thay đổi thư mục chứa file đúng không đấy đấy như thế là chúng ta sử dụng lệnh cd này để thay đổi thư mục cho nó và bạn gõ trong id lab ấy, trong lab rồi bạn nhấn enter là nó ra trong trường hợp này tôi không muốn thay đổi cái file của tôi cho nên tôi không sử dụng lệnh này tôi không sử dụng lệnh này và một cái cửa sổ màu xanh xanh nó hiện ra như uh, bằng ờ, đây tôi không giới thiệu đây với các file với file à, edit tung nó, lăn và ở bước tiếp theo thì tôi sẽ giới thiệu cho các bạn à, cách để mà chúng ta tải dữ liệu từ cái ED Lab mẫu hay nói cách khác bước này là chúng ta lót file các bạn chọn uh, not exit dataset đúng không ở đây các bạn nhấp xuống các bạn chọn cho tôi cái thư mục ban nãy được chưa các bạn tìm file cho tôi đây vâng. ta này ba irilab ba data set đúng không dữ liệu sẵn bạn nhấp vào ok nhá thì một cái bảng màu xanh xanh nó sẽ hiện ra cho các bạn thấy đúng không chúng ta sẽ chọn sau khi mà chúng ta chọn cái irilab data set có trong sẵn trong hộp công cụ ấy công cụ này là có sẵn bạn hiểu không irilab mẫu mà mẫu là nó có sẵn thì à, bộ dữ liệu uh, nó sẽ có một cái cửa sổ nó hiển thị ra và nó hiển thị ra có những cái số liệu à, có những số liệu về số lượng kênh về tỷ lệ lấy mẫu đây này samplerator là tỷ lệ tỷ lệ lấy mẫu hiểu không đây này xem đinh ra có nghĩa là tỷ lệ lấy mẫu tôi đọc tiếng Anh không chính xác nhé tôi chưa đọc cái này nên là đọc nó không chính xác cho và nó hiển tiếp theo là số lượng kênh tỷ lệ lấy mẫu và cái bước tiếp theo chúng ta làm là chỉnh sửa các giá trị có sẵn trong nó chúng ta sẽ chỉnh sửa các giá trị editing editing even even đấy chỉnh sửa các giá trị có sẵn thì trong file nó có các loại kiểu file sẵn có này cho tôi đúng không bạn làm sao để chỉnh sửa các giá trị sẵn có bạn vào cho tôi là bạn vào file này trong cái bảng màu xanh xanh bạn vào file này ý vấn à, văn vâng, vào vâng, edit edit even value values đúng vâng, không để gọi cửa số để gọi cửa số ra và một cửa số sẽ hiện ngay cho các bạn bạn phải cuộn dữ liệu này bằng các giá trị này bạn cuộn dữ liệu này đấy đấy bạn tăng lên đúng không ở đây thì nó có là vậy thì bây giờ chúng ta qua một cái khái niệm nữa là mô tả thử nghiệm mẫu mô tả thử nghiệm mẫu thì chúng ta có những dữ liệu là chúng ta có những dữ liệu nào chúng ta có những cái dữ liệu là à, word là dạ. có nghĩa là đây này có nghĩa là vuông tả thờ tên đúng không word là có sự xuất hiện của hình vuông màu xanh sáng lá các bạn có thể thay đổi dữ liệu tình yêu này nó chứa tình yêu mà kích thích vuông nó nghĩa là cái kích thích vuông đọc đọc là đây vuông Gracias. mình yoga chúng ta à, chúng ta đối với nhau là chúng ta sẽ giới thiệu cái đồng dữ liệu những trường hợp phức tạp theo kiểu chúng ta tuy nhiên thì đây là những cái quy lát mẫu cho nên chúng ta mặc định là có sẵn mặc định là ừ, không thể nào bị trường hợp qua dữ liệu à, chúng ta có di chuyển dữ liệu để vớt qua dữ liệu của các bên hiện tại ấy. thì bạn chọn dừng ra là plot tức là nếu nó là lô à, vùng à, bạn chọn à, trên data trên data nghĩa là dữ liệu tên chọn nó đó yeah. thì các bạn sẽ được hiện ra cho các bạn thì ta giác này xuất hiện của số cũng số và nó xuất hiện cái của số này đúng không nếu thế là đèn chủ liệu iri lát này là liên tục và không bị che đúng không ở bên phải cái số à, vùng này plot này bên phải phải cái số vùng plot này là các giá trị các giá trị cường, có nghĩa là giá trị quy mô cái chiều dọc yeah. quan tham ghen đấy thì tại đây thì xuất hiện một cái động trạng như này các bạn một động trạng này các bạn không và bạn sẽ à, có nghĩa là cài cái thao tác mà mình vừa làm đấy cái thao tác mà mình vừa làm sẽ tìm được là cài tham ghen số kênh điện cần thiết số kênh điện cần thiết đấy thì ta vào là làm vào setting nhưng mà làm cho nó nghĩa là các number ở channel đấy đặt lên nghĩa là ca cái thao tác mà mình vừa làm ở nãy đó nghĩa là ca số cái tiền riêng đấy số cái tiền riêng thì bạn sẽ cho số cái thao tác này sẽ ra cái cư trú dưới của FA Easy Block cái cửa sổ này cho dung ở ờ, con này các bạn có thể ôm dung ôm là bằng lên đúng không sau đó các bạn ghép một vùng về chỉ nhau dưới thì mặt phải vào là trên này làm cho mình ra sau đó bác tiền lên là rip on sau đó bạn chọn là bạn tiếp tục vào giờ đừng lưỡi nha bây giờ tôi nát nhé xóa đi được không xóa đi à, việc cuối cùng việc gần cuối cùng chúng ta cần phải làm là phải loại video ở trong cái này được chưa gì nhiều lên thì chúng ta làm như thế nào các bạn chúng ta sẽ vào chúng ta sẽ vào plot hiểu chúng ta chọn đây đâu làm thì nó đã có nặng nó đã có nặng mình chưa làm xong nữa bạn phải nhấp vào internet sau đó bạn nhấn vào ok để bạn xóa cái đường link đó tạo đường link mới bạn xóa đi đúng không và bạn chuyển những liệu ban đầu bạn chuyển đến cái dữ liệu ban đầu bạn chuyển về dữ liệu ban đầu bằng cách ờ, bạn chọn dataset à, bạn chọn uh, ngày tháng thì cái tập dữ liệu vừa đấy nó sẽ được truyền đến cái tập dữ liệu mới vâng bạn còn có thể cho vào plot cái chức năng này là vào Linux này để mà gấp dữ liệu vào cái mô ở góc dưới cùng bên phải tương đối bạn sẽ có vào thì chú ý tôi có để ra nhiều bạn nào đó xuống như thế nào